nhà báo chuyên mục của tạp chí Phố Quân đã chỉ ra rằng khi người khác chỉ trích bạn, đó là cơ hội tốt để bạn chuyển những lời chỉ trích tiêu cực thành suy nghĩ tích cực. Đây là một kỹ năng khó, nó đòi hỏi sự luyện tập, tâm thái khiêm tốn và khả năng nhận thức chính mình. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người học hỏi và trưởng thành từ những lời chỉ trích thì thường sáng tạo và giao tiếp tốt hơn. Giá trị bản thân cũng được nâng cao hơn hầu hết mọi người đều gặp khó khăn khi phải nghe những lời chỉ trích từ người khác, đặc biệt là những lời chỉ trích làm tổn thương lòng tự trọng bản thân. Vậy làm sao để có thể vượt qua những lời chỉ trích? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời ngay sau đây. Theo Douglas Gladstone, một giảng viên tại Đại học Harvard, có ba kiểu chỉ trích mà người bình thường cảm thấy khó chịu nhất. Một là người nghe cảm thấy lời chỉ trích không công bằng, hai là người nghe không thích hoặc không tôn trọng người chỉ trích, ba là lòng tự trọng của người nghe bị tổn thương nghiêm trọng. Cảm thấy lời chỉ trích không công bằng Khi nói đến cảm giác của người nghe, có người thường hiểu sai lời góp ý của đối phương và cho đó là một sự công kích cá nhân cực kỳ nghiêm trọng. Stone gợi ý rằng mọi người hãy nghĩ ngay đến hai điểm khi họ bị chỉ trích. Một là đối phương đang muốn nói cái gì hai là đối phương đang không muốn nói cái gì. Ông Stone nói về một kinh nghiệm của cá nhân. Trong một cuộc họp mà ông tham dự trước đây, một khách hàng đã ném một bản báo cáo mà ông và một nữ đồng nghiệp đã cùng nhau làm lên bàn và nói Đây đúng là thứ rác rưởi. Stone lập tức trầm xuống. Điều không ngờ là nữ đồng nghiệp của ông đã bình tĩnh nói với khách Khi anh nói những thứ này là rác rưởi anh có thể nói cụ thể hơn một chút không? Anh đang muốn nói đến cái gì? Kết quả là câu trả lời của cô ấy đã làm dấy lên một cuộc thảo luận kéo dài 2 giờ để giải quyết hiểu lầm của bên kia. Câu trả lời của người đồng nghiệp anh đang muốn nói đến cái gì, dùng câu hỏi cái gì, chứ không phải là tại sao. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng câu hỏi cái gì thường dẫn đến những thông tin hữu ích hơn có thể đẩy mạnh sự kết nối của hai bên. Trong khi câu hỏi tại sao thường dễ khiến cho đối phương sản sinh tâm bất mãn, gây trở ngại cho cuộc trò chuyện. Không thích người góp ý Nói chung, khi cấp trên không được cấp dưới tôn trọng thì những lời góp ý của họ rất có thể bị từ chối. Ví dụ như một trường hợp sau, sau khi Lori Clayman, một chuyên gia nhân sự ở Chicago có vài cuộc điện với một khách hàng và ký hợp đồng, quản lý công ty đã chúc mừng cô qua điện thoại và sau đó đưa ra nhận xét. Cô Clayman đã sử dụng từ giống như quá nhiều khi nói chuyện với khách hàng. Bởi vì Clayman cảm thấy rằng người quản lý thường lấy năng lực chuyên môn cao của bản thân mà làm cho cô khó xử. Vậy nên cô đã rất tức giận sau khi nghe xong. Lúc đầu cô hoàn toàn phớt lờ lời góp ý của người quản lý nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng nhận ra rằng người quản lý đã đúng. Từ đó cô cẩn thận hơn trong việc lựa chọn từ ngữ khi nói. Thói quen nói quá nhiều từ giống như cũng được sửa lại. Quả thực, nếu bạn có thể thoát khỏi thành kiến với những người góp ý, phản ứng một cách hợp lý và cải thiện bản thân, bạn sẽ có được những thành quả bất ngờ. Lòng tự trọng bị tổn thương trong một cuộc họp, khi cấp trên hoặc đồng nghiệp chỉ trích bạn và lòng tự trọng của bạn bị tổn thương, bạn làm thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình? Brad Katz, Chủ tịch GB Training Solutions, một công ty tư vấn ở Chicago, khuyên rằng trong những tình huống như thế này, đừng tức giận và làm ầm lên. Chỉ cần gật đầu và tiếp tục mỉm cười. Sau đó lại cảm ơn những lời góp ý của họ nói rằng lúc đó trước mặt mọi người không tiện trả lời và hỏi xem có thể hẹn khi khác để nói chuyện riêng được không. Lại có một ví dụ khác, cố vấn sản xuất Miller đã tổ chức một cuộc họp lập kế hoạch nhóm không chính thức vào đêm trước cuộc họp nhân viên. Mặc dù họp nhóm rất hiệu quả nhưng lại bị sếp khiển trách, vì sếp quy định không được tổ chức họp nhóm trước khi diễn ra cuộc họp nhân viên. Miller không nói lời nào lúc đó nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Sau đó, cuối cùng ông cũng hiểu ra. Vấn đề không phải là ông làm việc này, mà là vì ông chủ không cho phép. Vì vậy ông đã gọi điện và xin lỗi ông chủ. Ông Miller nhận ra rằng, dù cho một số lời góp ý chỉ bộc lộ một chút suy nghĩ của người góp ý, nhưng chúng đều mang những ý nghĩa sâu sắc. Trước khi bác bỏ những lời chỉ trích, hãy tự hỏi bản thân tôi đã học được gì từ điều này trưởng thành từ những lời chỉ trích như có câu thuốc đáng giá tật mặc dù những lời chỉ trích từ người khác mang đến cho chúng ta nhiều điều bất bình thậm chí là nỗi đau xuyên thấu nhưng những lời chỉ trích thường sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành chúng ta nên đối mặt với những lời chỉ trích một cách tích cực kiềm chế cảm xúc và thay đổi những quan niệm cố chấp của bản thân. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Thành bại của đời người chỉ bởi một chữ độ Thành bại của đời người là do thiên định Tuy nhiên con người có thể thay đổi vận mệnh trở nên tốt hơn Những điều diễn ra trong cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào cũng như mong muốn Con người ai cũng muốn thành công trong cuộc sống và công việc có 7 chữ độ mà có lẽ sẽ giúp ích cho việc thành bại của cuộc đời một con người. Thành bại của đời người bởi học tập có độ sâu. Tăng Quốc Phiên từng nói, khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng Pháp nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng. Một người có thể đọc rất nhiều sách nhưng sau rồi đều quên hết. Cho nên có người nói đọc nhiều vậy có ích gì Kỳ thực đọc sách cũng như ăn cơm vậy Hồi nhỏ có thể nếm qua rất nhiều đồ ăn nhưng lớn rồi lại quên hết mùi vị của chúng Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là nó đã thấm vào máu thịt chúng ta Một người hàng ngày chịu khó đọc sách, tích lũy tri thức, sự hiểu biết sớm đã hòa quyện vào tâm hồn của họ Từ cách nghĩ, cách nhìn, cách đối đãi với mỗi một sự việc của họ cũng đã ngày càng thay đổi. Chỉ có điều đôi khi chúng ta không nhận ra nên cho rằng đọc sách cần thấy hiệu quả ngay. Ăn nói có mức độ Miệng đời kẻ khen người chê nhưng đâu ai sống trong cuộc sống của mình đâu mà hiểu. Những gì thuộc về bản thân mình dù người khác có không thích nhưng là tốt nhất với mình. Của cải dù to lớn như núi nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác, thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Người xưa cũng có dạy, khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh, tức là mở miệng nhiều lời sẽ hao tổn thần khí. Hễ lấy động thường nói chuyện phải trái, hơn thua, đẹp xấu, khen CHEDE e rồi phải tranh đấu, mạ lị lẫn nhau khiến sinh ra lắm chuyện thương tâm. Phàm là người thông minh thì họ biết nói những gì cần nói và những gì không. Đó cũng là cách mỗi người tự tu dưỡng khẩu đức để không bị họa từ miệng mà ra. Vậy nên khi nói cần nghĩ trước, nghĩ sau không ăn nói quá độ gây hiểm khích. Thành bại của đời người là ở ấm lòng độ lượng có lẽ chúng ta ai cũng đã từng tiếp xúc với người khoan dung và rộng lượng. Họ đơn thuần không toan tính cho bản thân mà luôn nghĩ và lo lắng cho người khác. Ai cần họ, họ sẵn sàng dành thời gian để giúp đỡ và chia sẻ với người đó. Những lời họ nói rất chân thật và thiện tâm, khiến người nghe cảm nhận lòng tốt và sự khoan dung toát ra từ họ. Người rộng lượng được đánh giá là người thành công trong cuộc sống Họ không những nhiệt tình trong các hoạt động cộng đồng, trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân. Điểm đặc biệt chúng ta có thể nhận thấy chính là bất cứ ai cũng có thể trở thành người rộng lượng cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền, giàu có đến đâu. Chỉ cần họ thành tâm với người khác. Mọi việc không nên tính toán quá chi ly, lùi một bước, biển rộng trời cao. Không nên quá tính toán trước được mất của bản thân hãy độ lượng đối đãi với những sự việc hay với người từng khiến mình bị tổn thương. Bạn cũng có thể là một trong những số ấy bằng cách trau dồi và rèn luyện tâm thái của mình. Tầm nhìn có độ rộng Người ta thường nói, dùng một năm để học nói, nhưng dùng một đời để học cách im lặng. Có người chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi nhưng lại sẵn sàng mở miệng mắng người. Đôi khi chỉ hai đồng bạc lẻ mua rau ngoài chợ cũng khiến họ khẩu chiến với nhau. Kết quả là dù thắng hay thua thì cả hai đều mua cái bực tức vào mình. Nhưng cũng có người, dù bị bạc đãi hay hiểu lầm như thế nào thì họ vẫn ung dung, thản nhiên, điềm tĩnh. Sự khác biệt ấy nằm ở nhân cách của mỗi người. Có người đứng trên tầng 2 nhìn xuống thì thấy toàn là rác. Nhưng lại có người Đứng trên tầng thứ 22 thì lại nhìn thấy quang cảnh của thành phố với đủ mọi sắc màu tươi đẹp. Tầm cao khác nhau, tầm nhìn khác nhau và tâm thái cũng khác nhau. Làm người cũng như thế. Khi có một tầm nhìn đủ xa, một nhân cách đủ lớn thì cuộc đời ắt cũng sẽ đủ thản đáng thanh thang. Ếch xanh ở đáy giếng nhìn thấy trời như cái nia, đại bàng vươn đôi cánh nhìn bầu trời bao la vô hạn mỗi một người đều phán đoán sự việc trong phạm vi tầm nhìn của riêng mình. Ếch xanh nhìn bầu trời chẳng qua cũng chỉ như cái miệng giếng. Tầm nhìn quyết định phán đoán và cũng quyết định nhân cách mỗi người. Công việc có lực độ dẫn đến thành bại của đời người. Con người đều có mục tiêu, dù lớn dù nhỏ. Nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu thì bạn phải làm việc, nỗ lực trong công việc càng lớn khi thành tích sẽ càng nhiều thì mới có thể biến mục tiêu thành hiện thực. Nếu công việc gì trong đời bạn cũng thực hiện kiểu cho xong, tới đâu hay tới đó thì kết quả bạn đạt được cũng như vậy. Đặc điểm chung của những người thành công là không ngừng nỗ lực, kiên trì không ngơi nghỉ. So với những người bình thường, họ có khả năng chịu đựng gian khổ, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn. Họ cũng làm việc nhiều hơn những người khác sự nghiệp có cao độ. Con người đều hy vọng sẽ đạt được những thành tựu trong cuộc đời, vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trong đời người cũng có những khi thất bại, khi thành công. Kinh nghiệm sẽ được tích lũy lại sau những thất bại. Thành bại của đời người không phải là cố định. Nó sẽ thay đổi vào mỗi giai đoạn và tùy thuộc vào nỗ lực cũng như phúc báo của bản thân. Sinh mệnh sẽ tỉnh ngộ khi đi về phía trước tích lũy qua năm tháng sẽ đến lúc nảy nở. Cho dù là con đường sự nghiệp nào mà bạn chọn đều phải tích lũy qua năm tháng. Công việc thông thường của bản thân cũng phải cố gắng hoàn thành tốt, mỗi ngày không ngừng đề cao. Cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành công. Thọ mệnh có trường độ Chúng ta không thể lựa chọn sinh mệnh nhưng chúng ta lại có thể lựa chọn phương thức mà sinh mệnh sẽ đi qua. Sinh mệnh con người là có an bài, có một cách cải biến đường đời duy nhất là sống thiện lương. Chúng ta nên khoan dung độ lượng, không quá ham danh lợi. Gió mát hay mưa phùn đều phong nhã và ý vị. Khi chúng ta làm việc nên có chút thong dong điềm tĩnh, dù ngẩng đầu hay cúi đầu cũng đều vui vẻ. Không tận lực, không dối trá, cảm nhận sự mộc mạc chất pháp của năm tháng đời người